Xin chào tất cả các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Trương Huy, mình đến từ công ty di dân quốc tế Cát Lâm à, để kết nối các series về các thủ tục à, Đài Loan tiếp theo thì hôm nay mình xin giới thiệu thủ tục à, hồ sơ cho lao động xuất khẩu kết hôn với người Đài Loan.